kính chào quý vị khán thính giả của Bluetooth 67. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị, các anh chị và các bạn một nhạc phẩm có tựa đề Có bao giờ của nhạc sĩ Ngọc Thăng. Anh sáng tác trong thời gian à, Covid hoành hành thế giới này. giờ thế giới vắng như đêm không gian như ngày đến cõi xa vời không đi đâu không đến với người tình có bao giờ cuộc sống như ngừng động không làm gì cũng chẳng thiết làm chi rất nhỏ bao nhiêu ước vọng mọi điều quá cao xa đều không làm con người hạnh phúc em ơi không còn được thể hiện những tình cảm yêu thương trong gia đình sự tự do hạn chế trên hơn một nửa nhân loại phải sống xa lìa xã hội kinh tế thế giới không còn hàng triệu sinh linh không có lối thoát con người đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu nhưng phải cúi đầu chịu khuất phục trước một sinh vật nhỏ bé con virus covid 19 người ta đã tự hỏi giới sẽ đi về đâu thời hậu covid thế giới ơi bao ước mơ lớn lao nhưng không thể vì một điều rất nhỏ bao nhiêu ước vọng mọi điều đều không làm con người hạnh phúc em ơi có bao giờ phù sa hết xôn xao không bon chen không tiếng nói tiếng cười có bao giờ em như sao giờ tình yêu không trở lại anh bên đây em vẫn đó vời vợi có bao giờ mình ngỡ không chung đường thêm vì một điều rất nhỏ bao nhiêu ước vọng mọi điều quá cao xa đều không làm con người hạnh phúc em ơi đều không làm con người hạnh phúc cảm ơn quý vị.